Chào cả nhà, lại là Toàn đây. Hôm nay Toàn sẽ review một căn nhà gác lớn có diện tích là ngang 4 sâu 15 nha cả nhà. Nằm tại dự án 17 hecta đối diện với khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. Cái nhà này nằm trên mặt tiền đường N9 đối diện với song song với cái đường N10. Và hiện tại thì chúng ta đang thấy là Toàn quay cái khu vực à, gọi là cái khu vực tam giác hay là có thể gọi là vòng xoay của cái à, căn nhà này. Ở đây thì à, toàn thấy ở trước là có một ờ, quỹ uh, đất trống quỹ này có thể làm công viên cái cả nhà và đây chính là căn nhà mà toàn thân pháp định uh, giới thiệu cho cả nhà căn nhà này có diện tích là ngang 4 sâu 15 và tổng diện tích là 58,1 hướng nam nha cả nhà giá bán của căn nhà này là 1 tỷ 250 triệu và căn nhà này hiện tại mới xây hiện tại mới xây nha cả nhà và chưa có ai ở cái nhà này chủ mua với mục đích là xây và bán thì theo thiết kế thì mình thấy cũng khá là tốt à, gọi là tốt rồi cả nhà còn mà đó mà đẹp á thì chúng ta có thể vừa chúng ta thiết kế lại và chúng ta chỉnh sửa lại tại vì căn nhà này chủ xây để mục đích là bán cho công nhân uh, mà có thu nhập thấp thì chúng ta mua chúng ta có thể vay ngân hàng đặc biệt thì ở đây chú có hỗ trợ vay ngân hàng ba bên nha cả nhà cho nên mình yên tâm việc mà sau khi mình mua thì mình uh, ờ, chỉ trả tầm khoảng là 30 phần trăm hoặc là 40 phần trăm thôi còn số tiền còn lại là ngân hàng sẽ hỗ trợ cho mình thì điều đặc biệt thì cái nhà này à, rất là mới và thiết kế cũng rất là đơn giản cho nên sau này chúng ta muốn bày biện hay chúng ta thiết kế lại thì chúng ta có thể vừa chỉnh sửa lại nha cả nhà và khu 17 hecta này là một trong những cái khu à, mà mình thấy rất là nhiều khách hàng à, tìm cũng như là hỏi toàn thứ là tàu ơi em có căn nhà nào hay là lô đất nào tại cái khu này hay không thì ngày hôm nay là toàn có cái căn nhà này review cho cả nhà cùng xem nha và đây chính là căn nhà và nếu như cả nhà muốn biết thêm thông tin thì cả nhà cứ liên hệ cho toàn tình